Alo. À, vâng, mến chào tất cả cô chú anh chị cùng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Huyền Trang Khương Một ạ. Và trước mắt quý anh chị đây chính là cái à, kênh của em Huyền Trang Khương Một cũng như cái hình đại diện của em Huyền Trang Khương Một đây ạ. Thì à, quý anh chị yêu mến kênh thì à, đi qua thì hãy để lại cho em Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em Trang để em có động lực tốt nhất à, giúp ích cho tất cả mọi người cũng à, đưa ra những cái dự đoán tốt nhất cho tất cả cô chú anh chị để chúng ta tham khảo con số hàng ngày đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì em Trang xin chân thành cảm ơn đó là à, 3.968 lượt xem của tất cả cô chú anh chị cũng như à, 456 lượt like của mà tất cả mọi người ạ. Thì à, em Trang cũng nói rồi, em chia sẻ à, à, làm kênh hoàn toàn là miễn phí cho tất cả mọi người. Cho nên tất cả mọi người hãy yêu mến ủng hộ em Trang bằng những à, lượt like, à, lượt comment để em có tinh thần tốt nhất, à, hưng phấn nhất chốt cho những con số à, những con số có độ chuẩn xác cao có độ chuẩn xác à, thật là tuyệt vời cho tất cả mọi người quý anh chị nhé và quý anh chị yêu mến kênh thì có những cái lời bình luận những lời nhận xét à, phê bình hay là khen chê ủng hộ em thì à, cứ việc bình luận em sẽ luôn luôn à, thả tim thả like để à, ủng hộ cũng như là đóng góp lắng nghe tất cả cái ý kiến của cô chú chị cùng tất cả mọi người đúng không ạ thì ở đây có những cái, cái lời bình luận à, những cái lời nhận xét của mọi người thì em cũng xin uh, chân thành cảm ơn à, những cái lời tốt đẹp tất cả mọi người luôn luôn yêu thương yêu mến em và dành cho em và nhìn trên cái bản kết quả mở thưởng của ngày hôm nay thì cô chú anh chị có vui không ạ thật sự mà nói thì cái bản kết quả ngày hôm nay quá là tuyệt vời rực rỡ thành công rực rỡ quý anh chị ạ à, em có chốt và đến kết quả thì em cũng à, thật là bất ngờ khá là vui quá vui luôn quý chị ạ đầu tiên em chốt cho tất cả mọi người ở hậu giang đúng không ạ à, em có chốt ở à, xin lỗi à, quý chị tiền giang đó bao lô ba sáu sáu ba ngày hôm nay thì nhìn trên bảng kết quả thì thật sự em à, cũng khá là mừng ngạc nhiên luôn quý chị ạ các quý chị nào có theo ở đài tiền giang thì quý chị ăn tưng bừng rực rỡ luôn để để lại cho em một đô la cũng như ấn đăng ký kênh cổ vũ em quý chị nhé em có chốt lô 3663 thì đầu giải đầu tiên nó đã nổ 36 tiếp theo 63 tiếp tục nổ và tiếp theo còn 60 36 tiếp tục quý chị ạ như vậy thì à, à, 3663 thì nổ ba nháy cho cô chú chị có theo ở đài tiền ra em xin ờ, gửi lời chúc mừng đến tất cả cô chú chị cùng tất cả mọi người đúng không ạ nói có sách mách có trứng đúng không ạ có sao thì nói vậy chật thì em nói chật còn trúng thì em nói trúng đấy ăn nổ tưng mừng. ba nháy ba sáu sáu ba thật là quá tuyệt vời quá rực rỡ quý anh chị rồi thì uh, tiếp theo đến đài ở ờ, đài kiên giang thì em có chốt cho tất cả mọi người đó là bao lô bảy mười bảy và bảy 71 đúng không ạ Mười bảy và bảy 71 77 và 71 thì cũng khá là tiếc ở đây ạ. À, Kiên Giang thì chúng ta không gạt đá được thành công rồi. Kiên Giang không gạt đá thành công. Và tới là Đà Lạt. Đà Lạt em có bao lô là 23 và 32 đúng không 23 và 32. Như vậy thì à, đài Đà Lạt cũng không gạt đá được thành công. À, ba đài mà em có chốt cho tất cả quý anh chị đó là 6 số thì ăn được ba số cũng là khá là rực rỡ rồi quan trọng chúng ta đầu đuôi cho ba đài em có chốt đầu đuôi ba đài thì cô chưa chị thấy có có rực rỡ không ạ đặc biệt đuôi 47 có đuôi 47 3663 thì có 36 đúng không ạ quá rực rỡ quý chị ơi thật là tuyệt vời ngày hôm nay kênh ăn cả lô cả đầu đuôi đấy đúng không ạ rất là vui mừng à, rất là phấn khích à, với cái bản kết quả ngày hôm nay ở trên à, kênh của em thì mọi người yêu mến em thì hãy để lại cho em một nút like cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ em à, đó là cái điểm động lực tốt nhất à, động viên em cũng như à, chia sẻ những cái niềm vui đối với em Trang đúng không ạ để em có động lực tốt nhất à, chốt cho những con số đưa ra những đường cầu hay à, cho tất cả cô chú chị à, chúng ta cùng chơi và chúng ta cùng tham khảo hàng ngày thì em xây dựng kênh thì hoàn toàn là miễn phí rồi à, không có thu bất kỳ cái khoản phí nào của, của tất cả mọi người cả em chỉ làm vì à, đam mê vì cái tâm huyết cũng như vì cái à, yêu nghề của em thôi em à, có phân tích và cũng à, đưa ra những cái dự đoán à, cho tất cả mọi người để chúng ta xem chúng ta tham khảo thì à, các bạn nào à, anh chị nào có mua lô tô của sổ số miền Nam thì mua sổ số thì quý anh chị mua còn không mua thì hãy quý anh chị xem để cho vui và nhớ đăng ký kênh để theo dõi à, video của em phát hành cũng như à, kiểm nghiệm xem những con số em bắt cho cô chú chị à, nó kết quả nó như thế nào à, tất cả mọi người nhé và sau khi à, giải đã ra số đã về thì em có phân tích à, và em à, theo cái nhịp đường cầu thì em bắt thì em sẽ đến phần chốt số công khai cho tất cả mọi người vào ngày mai như sau một lần nữa thì em cũng xin à, chúc mừng đến tất cả mọi người ngày hôm nay chúng ta đã gặt hái quá thành công rồi quá rực rỡ rồi đúng không ạ tất cả mọi con số thì em chốt thì là à, đều là công khai minh bạch cho tất cả mọi người thì ngày hôm nay cũng khá là rực rỡ rồi và ngày à, mai thì đến ngày thứ hai ngày đó là ngày 19 tháng 9 ngày 19 tháng 9 đúng không ạ rồi vâng. à, gồm có ba đài đó là thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp và Cà Mau thì em sẽ xin phép được bao lô cho tất cả mọi người đây là cái à, bát chốt của được đợt cụ và em em à, chưa xóa bây giờ em lại xóa em lại chốt lại cho quý chị vào ngày mai nhé rồi ngày mai gồm có ba đài đó thành phố hồ chí minh đồng tháp và cà mau à, đầu đuôi à, đầu bao lô cho thành phố hồ chí minh em sẽ chốt con 75 à, và 57 Tới Đồng Tháp thì em sẽ có con 38 à, và 83. Rồi, Cà Mau thì bao đô đó là con con à, đầu đuôi à, xin lỗi quý chị bao lô cho Cà Mau đó là 50 à, 05 ạ. Rồi. À, đầu đuôi cho bài đó là con số 66 tám chín chín tám à, bốn năm năm bốn và còn không tám tám không rồi trên đây là những con số cho cô chú chị cùng tất cả mọi người tham khảo chơi vào ngày mai ngày thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2022 thì à, tất cả những con số em đưa ra em đều sàng lọc kỹ càng cũng như phân tích kỹ càng thì à, tất cả mọi số em đưa ra thì à, nhằm mục đích cho tất cả mọi người tham khảo hàng ngày à, em à, chốt cũng như em lên kênh em làm thì à, hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người cho nên mọi người yêu mến kênh của em thì hãy nhớ để lại cho em một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh ủng hộ em để em có động lực tốt hơn à, ngày càng phát triển à, cũng như đưa ra những cái dự đoán à, tốt hơn cho tất cả mọi người à, để chúng ta tham khảo đúng không ạ à, cuối video thì em à, xin kính chào tất cả mọi người chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn luôn gặt hái được thành công à, có sức khỏe có à, chiến thắng hàng ngày quý chị nhé em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ